Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một nền tảng game hữu ích ờ, cộng đồng áp dụng mô hình kinh tế chia sẻ lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam à, với thương hiệu à, ờ, KDG đến từ Kingdo Game và đây là một cái nền tảng mà mình cảm thấy rất là thú vị và muốn khám phá nền tảng này à, ngày hôm nay thì trong nội dung video mình sẽ review à, cho anh em À, về dự án và hướng dẫn anh em cách mua IGO đến từ dự án của Kingdo Game này uh, giới thiệu sơ qua về Kindle Game thì Kindle Game là một nền tảng uh, token và kết hợp với game ở trên đây thì chúng ta sẽ có thể là uh, vừa chơi game lại vừa kiếm được tiền các bạn vẫn biết rằng hiện nay thì rất là nhiều thương hiệu game uh, ra mắt tuy nhiên cái việc áp dụng việc kiếm tiền trên game thì chưa thực sự được phổ biến và uh, kinh đô kinh đô game đã biến những cái mơ ước của chúng ta uh, trở thành hiện thực hiện nay thì nền tảng kinh đô game này đã áp dụng uh, hệ thống thanh toán của mình uh, trên một số game như Tam Tiên Kiếm và MU Online Session uh, 15 Đấy, thì ờ, đối với cái hệ thống ở trên đây thì khi các bạn chơi game đánh quái và hoàn thành các nhiệm vụ cũng như là vượt qua ải thì các bạn sẽ uh, có cơ hội mà may mắn nhận được những phần thưởng như là Tron và ETH và với Tron ETH thì các bạn hoàn toàn có thể bán ra và uh, để làm được điều này thì Kingdo Game là một trong những thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam áp dụng cái hình thức này và cho thấy cái tiềm năng của dự án cũng như là à, tương lai của dự án và theo nhiều thông tin đủ tịch à, được à, cộng đồng chia sẻ thì Kingdo game có thể sẽ list ở trong một à, trong năm sàn lớn tại trên thế giới Cộng đồng hiện nay đang chia sẻ với nhau về hình ảnh à, mà Kingdo Game đã chia sẻ đó là uh, ờ, KDZ sẽ có thể sẽ list ở trong một trong 6 sàn giao dịch ở đây và có lẽ 6 sàn giao dịch này thì để anh em đều đã uh, quen thuộc với ờ, uh, 6 cả 6 sàn giao dịch này rồi danh sách bao gồm KuCoin, Poloniex, Dbot, uh, ờ, MXC, FTX và Hubi Ờ, và ừ, à, đối với KuCoin thì có lẽ là không cần phải giới thiệu nhiều nó là một trong sàn top rất quen thuộc Bbot cũng thế và FTX là một trong những sàn à, đánh à, margin hàng đầu hiện nay. Bonorex là một sàn huyền thoại và MXC là một trong những sàn nổi tiếng với uh, những dự án INO uh, và Hubi thì um, là một cái sàn có lẽ là uh, quá là quen thuộc anh em đây là một trong những sàn top đứng đầu hiện nay đấy thì dù nít ở trong bất kỳ một sàn nào trong số 6 sàn này hoặc uh, nhiều hơn uh, một sàn trong số 6 sàn này thì cũng đem lại cho chúng ta tiền bạc và đem lại cho chúng ta một cái cơ hội rất là lớn à, đặc biệt là các bạn đầu tư vào dự án và các bạn à, tiếp cận với những cái nền tảng à, à, xoay quanh à, à dự án KDG này đối với cái dự án này thì theo cái à, à, quan sát và nhận định của mình thì dự án uh, KDG này hoàn toàn rất là tiềm năng và rất có thể là uh, sẽ có mức giá rất là cao khi đi list sàn bởi vì là dự án này thì có nền tảng uh, rõ ràng và đây một nền tảng hết sức là mới lạ với nhiều người mọi thứ mình thấy từ uh, việc bán hàng rồi uh, số lượng tổng cung uh, xyz cũng như là liên hệ các cái đối tác thì uh, mình cho thấy là uh, cái độ chuyên nghiệp của uh, uh, team dự án Kingdom Game và KDG này uh, nên là các bạn có thể hoàn toàn yên tâm và với nhiều chính sách hỗ trợ giá cũng như là Ờ, chính sách bảo vệ giá uh, ờ, uh, ờ, KDG Kinista thì mình tin tưởng vào dự án KDG với một cái nền tảng game được kết hợp với những cái game hot hàng đầu uh, mà chúng ta vẫn quen biết như là uh, Tam uh, Tiên Kiếm rồi uh, MU uh, một cái game huyền thoại uh, trước đây thì rất có thể là KDJ sẽ tăng cái mức giá trị rất là lớn và một điều khá thú vị cho các bạn là đối với KDJ hiện tại thì khi các bạn chơi uh, game ở trên các cái nền tảng đặc biệt là game MU uh, ờ, được uh, ờ, KDJ hỗ trợ thì ngay lúc này các bạn đã có thể kiếm tiền với uh, Tron và ETH uh, sau khi các bạn đánh quái Đấy, thì uh, các bạn uh, lưu ý là ngay lúc này đây thì chúng ta có thể test thử cái nền tảng uh, uh, sinh thái của KDG ở ngay lúc này ở trên các cái game của KDG để có thể kiếm bắt đầu kiếm tiền. Đó. Và hiện tại thì theo thông tin admin được biết về KDG thì KDG hiện tại đã có 25.000 user với hệ thống là 600 đại lý cung cấp KDG À, hệ thống thanh toán bằng à, Apple thì theo thông tin à, thì sẽ được ra mắt vào khoảng tháng 4 và các cái game mới à, do hệ à, đội ngũ dev à, làm việc thì uh, cũng sẽ ra mắt vào khoảng tháng 4 và game đa nền tảng PC, uh, mobile, web OS và Android. Đấy, như vậy là chúng ta đã biết trước được những cái thông tin rất là ừ, hấp dẫn và đáng tin cậy à, đến uh, từ từ dự án uh, ờ, KDG này và chúng ta cùng chờ đợi việc Nissan và cùng chờ đợi những cái nền tảng uh, sinh thái hỗ trợ KDG um, sẽ giúp cho uh, giá KDG được uh, đẩy lên cao. Đối với một điều khá lý tưởng đến từ dự án uh, kênh ờ, đầm game này nữa đó là uh, tổng cung của cái con uh, KDG này nó chỉ có là uh, 100 triệu token mà thôi và bên cạnh đó thì cả trong cái chương trình bán ra hàng IGO này chỉ bán ra là uh, hơn 5 triệu token và số token bán uh, ra trong uh, IGO nếu như không bán hết thì uh, sẽ uh, đốt và loại bỏ khỏi nguồn cung vĩnh viễn của hệ thống đây là một điều khá là lý tưởng đó các bạn biết rằng nhiều dự án khi mà bán không bán hết thì nó vẫn tiếp tục dưới lại lưu hành nhưng KDG chơi thẳng một phát là đốt luôn đó đây là một cái điều rất là thú vị à, và mình nghĩ là dự án KDG thì uh, uh, mình uh, mình nghĩ là KDG sẽ thành công trong cái quá trình uh, à, IGO này à, và đặc biệt là trong cái việc Nissan thông qua những cái lộ trình và những cái kế hoạch rất là đầy đủ như vậy ừ, và ngay khi mà IGO kết thúc thì uh, một thời gian ngắn sau thì cái dự án uh, ờ, KDG này sẽ sớm được nít ở trên sàn top luôn đây là một điều rất là thú vị cho các bạn khi các bạn mua uh, à, mua coi thì đã biết chắc là dự án chắc chắn sẽ đi sàn điều gì tuyệt vời hơn nữa đúng không ạ và đặc biệt là sẽ nít ở trên sàn top thì đây là một điều rất là tốt rồi thế thì bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau uh, tham gia vào dự án thông qua những cái bước giới thiệu về việc đăng ký và những hướng dẫn uh, mua ICO của mình uh, để đăng ký vào dự án thì đầu tiên các bạn sẽ cần vào link ở trong phần mô tả của video này uh, và các bạn sẽ nhập các thông tin đăng ký vào chúng ta sẽ nhập uh, username uh, email uh, số điện thoại cá nhân của các bạn ở những dòng tiếp theo đó là dòng mật khẩu và xác nhận mật khẩu Chúng ta điền chính xác phần họ tên để sau này có thể có những cái vấn đề khiếu lại, thắc mắc thì chúng ta có thể giải quyết được. đây thì các bạn sẽ chọn game thì các bạn ờ, ở đây chỉ có một lựa chọn hiện tại đó là game MU chọn saver thì chúng ta hiện tại cũng mới chỉ có một cái lựa chọn duy nhất đó là ờ, Global ở đây các bạn sẽ có hai lựa chọn các bạn có thể chọn tài khoản thường hoặc tài khoản đại lý ờ, nhưng anh em nên chọn tài khoản thường vì tài khoản đại lý thì chỉ áp dụng với các cái đại lý ở trong game nên là các bạn nhớ nhé nên chọn tài khoản thường và tiếp theo các bạn cờ nút nút đăng ký ở phía dưới đây Bên cạnh đó thì các bạn cũng có thể đăng nhập với tài khoản Facebook hoặc là Google. Các bạn chờ một chút để quá trình đăng ký được thực hiện. Tiếp theo thì các bạn sẽ nhận được dòng thông báo là đã gửi thông tin kích hoạt và các bạn vào trong email để chúng ta confirm mail và sẽ nhận thông báo là bạn đã kích hoạt tài khoản thành công và các bạn hoàn toàn có thể đăng nhập với tài khoản bạn vừa đăng ký. Chúng ta có thể ấn vào nút đăng nhập ở đây. Sau khi các bạn đăng nhập xong thì để mua ICGO chúng ta sẽ uh, cần vào ấn vào phần ví KDG Trong phần này các bạn sẽ uh, có nhiều hình thức để lạp uh, tiền bao gồm hình thức lạp USDT, Ethereum, uh, KDG và uh, Tron. Uh, tùy vào mỗi vòng uh, mua IGO thì chúng ta sẽ lạp tiền khác nhau. Để hiểu rõ hơn về việc chúng ta nạp tiền à, như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với trang của IGGO. Đây chính là giao diện để các bạn mua IGO ở trên uh, à, à, KDG và uh, các bạn có lẽ là nhiều người sẽ đang đặt câu hỏi đó là IGO là gì? ICO thì là một cái khái niệm có lẽ là khá là xa lạ với anh em tại Việt Nam bởi vì là chưa có nhiều dự án kết hợp giữa coin và game ra mắt và à, mình đã tìm thấy được một bài viết chia sẻ về ICO. Uh, ờ, ICO thực ra là một hình thức kêu gọi vốn cộng đồng chuyên biệt hóa dành cho game online, ứng dụng công nghệ uh, blockchain. À, ICO thì có một nét nào đó giống như các dự án ICO hay là uh, EO uh, nó phải phát hành một lượng token tổng cung tối đa và có bản kế hoạch uh, white paper để các nhà đầu tư có thể đánh giá được tiềm năng dự án và đưa ra phương án đầu tư. Như vậy là IGO thì hoàn toàn à, gần giống như các dự án ICO hay là EOO à, ờ, thì ờ, các ờ, nhưng mà điểm đặc biệt của IGO thì nó đi kèm với các dự án game online và IGO có một cái nền tảng à, vững chắc cũng như là có một cái nền tảng mà đáng tin cậy hơn rất là nhiều so với các cái nền tảng ICO trước đây. Chúng ta sẽ cùng xem qua một chút về cái uh, chương trình bán hàng ờ, IGO của uh, ờ, KDG uh, đối với chương trình bán hàng này thì um, như hôm nãy mình đã nói đó là uh, sau khi kết thúc thời gian bán mỗi vòng lượng uh, KDG không bán hết sẽ được loại bỏ khỏi nguồn cung nguồn cung vĩnh viễn Nhà đầu tư IGO sẽ nhận được 25% token, phần còn lại sẽ phân bổ sau khi uh, à, KDG niêm yết sàn giao dịch. Ngày niêm yết dự kiến ở đây thì nó ghi là ngày 19 tháng 3 năm 2020. Vòng thứ 5 là vòng đặc biệt nhân dịp hợp tác chiến lược giữa uh, Kingdom Game 4.0 à, và Tron. Nhà đầu tư chỉ có thể mua kinh KDG bằng uh, và được tặng thêm 3% tổng số KDG mua được. Trong được uh, à, IGO này token game uh, à, KDG được chào bán tới cộng đồng game thủ, nhà đầu tư, đại lý. Nhà đầu tư game thủ có thể dùng uh, ETH, USDT cho uh, John để tham gia đợt IGO này hạn mức tham gia IGO thì ờ, các bạn lưu ý một chút ờ, cái này hết sức là quan trọng cho các bạn đó là các đầu tư nhà đầu tư có thể sử dụng ETH, USDT, uh, ờ, Tron để tham gia đợt IGO này. Mức tham gia tối thiểu là 50 USDT, mức tham gia tối đa là 100 USDT. Chí hạn mức tham gia tối đa là số tiền mà nhà đầu tư có thể tham gia trong uh, tổng cộng 5 vòng của đợt IGO lần này. Đó. Thì uh, anh em lưu ý là chúng ta sẽ à, tham gia với một cái hạn mức tối thiểu là 50 USDT và tối đa là 1.000 USDT các bạn lưu ý đặc biệt lưu ý đến cái phần này cho mình Thời gian mở bán thì uh, sẽ bắt đầu vào 20 giờ UTC cộng 7 UTC cộng 7 tức là giờ Việt Nam các bạn nhé uh, Ngày 12 tháng 3 năm 2020 Và kết thúc uh, mở bán IGO sẽ là ngày 23 giờ UTC cộng 7 vào ngày 16 tháng 3 năm 2020 giá vòng bắt đầu là mức giá là vô cùng hấp dẫn đó là 0,15 đó thì các bạn cố gắng à, triển khai ngay từ vòng đầu tiên bởi vì là vòng đầu tiên thì mức giá nó sẽ là mức giá phù hợp nhất cho các bạn tổng cộng có 5 vòng mà mỗi vòng kéo dài 3 tiếng trong hình thức đến trước thì được mua trước có vẻ là nóng bỏng đấy anh em nhỉ và đối tác của dự án Kingdom Game này sẽ rất nhiều đối tác quen thuộc với các bạn ờ, kể đến như là bạch tuộc số, The Rep và một cái đối tác gì gì nữa đây có ở đây thì chắc chắn là có tròn rồi và vec này um, mxc à, Cobo Cobo thì được biết đến một cái ví mà gần đây khá là quen thuộc với anh em qua khá nhiều chương trình Adlob uh, ờ, LMT cũng là một cái sàn giao dịch mà nhiều anh em hiện nay đang uh, đánh margin uh, à, rồi đánh uh, uh, giao dịch tương lai trên này cũng là một cái sàn khá lý tưởng uh, với nhiều người Ở đây thì ờ, khi tham gia thì các bạn sẽ có thể ấn vào cái nút đăng ký tham gia ở đây. Đấy, mình sẽ ấn luôn nút đăng ký tham gia. Đó. Như vậy là mình đã hoàn thành xong việc đăng ký tham gia. Ở đây các bạn có thể thấy là uh, ờ, Kingdom Game uh, sẽ phát hành uh, 5 đợt mở bán từ uh, vòng thứ nhất đến vòng thứ vòng thứ nhất lượng cung sẽ là 750.000 KDG với giá là 0,15 đô. Ờ, có các loại coin thanh toán này e ETH USDT uh, ờ, tăng dần đến các cái vòng thứ hai thứ ba thứ tư thì mỗi vòng lần lượt sẽ là um, 1 triệu 500 KDC với cái mức giá tăng dần từ 0,16 đến 0,17 và tăng lên mức cao là 0,18. Các loại thanh toán ở những vòng này sẽ đều là ETH USDT uh, ờ, và thời gian mở bán thì sẽ à, lần lượt ở trong cái, cái khung giờ mà các bạn thể thấy ở trên cái màn hình xuất hiện ở đây à, riêng vòng thứ năm vòng đặc biệt và các bạn quan tâm nhất ở đây thì sẽ uh, mở bán là 500 KDG cơ hội cuối cùng cho những anh em đã toạch ở vòng 1 vòng 2 vòng 3 không mua được coi và giá của nó sẽ là không phải uh, ờ, 185 mức giá hơi cao nhưng mà bù lại thì các bạn thể thấy là Ờ, ở trong cái vòng cuối cùng này như hôm nay chúng ta đã ừ, được biết đó là sẽ được tặng thêm 3% tổng số KDG mua được nên là cái mức giá ừ, ở, vòng thứ năm này cũng như là cùng với cái lượng bonus thưởng thì cũng khá là ngon như vậy là nếu mà ngon nhất thì mình nghĩ là ở vòng thứ nhất và vòng thứ năm thì anh em mua vào thì sẽ là mức giá rất là tốt ngoài ra thì vòng thứ năm thì được cái phần thưởng bonus bù lại cái giá trị uh, cao hiện tại Tuy nhiên là cái lượng cung của cái phiên thứ năm thì không được dồi dào như là lượng cung ở các cái phiên thứ nhất và phiên thứ tư. Đó. Và thời gian của phiên thứ năm thì sẽ là 16 ngày 16 tháng 3 năm 2020 với loại coi thanh toán duy nhất đó là Tron. Đấy. À, thế thì à, tại sao mình muốn giới thiệu anh em trước về phần này? À, bởi vì là ở vòng thứ uh, từ vòng thứ nhất đến vòng thứ tư thì chúng ta có thể sử dụng ETH và USDT Tuy nhiên ở vòng thứ 5 thì các bạn không thể sử dụng được ở ờ, ETH và USDT mà chỉ có thể sử dụng tròn. Và theo cái chiều ngược lại thì từ vòng thứ nhất và thứ tư sẽ không thể sử dụng tròn để thanh toán. Nên các bạn ờ, cần phải lưu ý nạp ờ, đúng loại coin hoặc là để sẵn coin ở trên Kingdom Game đối với cái loại coin mà có thể mua được IGGO ở trong từng cái vòng cho nó phù hợp. Đó, thì ở trong vòng đầu thì anh em nhớ khi chúng ta đép tiền thì các bạn lên đép USDT và Ethereum ở vòng cuối thì chúng ta sẽ đép là cho đó và có một chút lưu ý là ở trong cái sẽ uh, có thể ấn nút làm và hiện lên cái ví đép cho anh em bình thường đó Với phần nạp tiền này thì các bạn ờ, lưu ý cho mình đó là đối với USDT thì ờ, hiện tại chỉ hỗ trợ mạng ERC20 ờ, nên nếu như anh em đang hâu USDT OMI hay là USDT Tron thì không thể đép lên trên nền tảng được. Uh, bên cạnh đó thì uh, đối với um, Ethereum và Tron thì các bạn có thể nạp rút như bình thường. Và ngay lúc này đây thì các bạn có thể nạp tiền lên trên uh, uh, Kingdom Game. Đối với KDG ờ, thì các bạn có thể rút tiền sau khi mà chương trình mở bán kết thúc. Với phần mua hàng Đối với phần mua hàng IGO thì chúng ta có thể mua hàng như sau. Ờ, sau khi các bạn đã có ờ, ETH USDT với một cái lượng min tối thiểu là 50 USDT thì các bạn chỉ cần chờ đợi đến thời gian mở bán hàng. Uh, thời gian sẽ chạy câu đao chạy uh, câu đao ngược và À, khi mà kết thúc cái quá trình câu down ờ, về không thì cái nút ờ, mở bán hàng sẽ được mở bán bất kỳ một vòng nào cũng như thế chúng ta chỉ cần vào giao diện IGO và các bạn chờ đợi đến kết thúc quá trình đếm ngược và hiện lên nút mua thì các bạn có thể mua được IGO ở trên đây ở đây thì mình đã siêu tập được cái uh, nút mua ở giao diện demo khi các bạn thấy xuất hiện lên nút thanh toán thì các bạn có thể mua hàng à, bằng ETH, USDT và Tron. Lưu ý ở trong những vòng đầu tiên thì sẽ à, có thể mua bằng ETH và USDT. Ở vòng cuối cùng là vòng thứ năm thì có thể mua và Tron. Các bạn chọn đúng cái phương thức thanh toán À, sau đó thì các bạn có thể chọn cái lượng uh, à, KDG các bạn cần mua hoặc để nhanh hơn và để uh, chớp thời cơ thì các bạn có thể luôn vào nút mua mát nó sẽ tự động điền cái số tiền các bạn có thể mua được tối đa uh, dựa theo cái số tiền có trong tài khoản của các bạn và các bạn chỉ cần nó vào nút thanh toán là xong các bạn nhớ nhé mình nhắc lại đó là các bạn sẽ chọn phương thức thanh toán trước sau đó điền lượng KDG muốn mua và để thanh toán nhanh thì các bạn có thể ấn vào nút mua mát và ấn vào nút thanh toán là hoàn thành luôn đó việc mua hàng có vẻ là rất là đơn giản đúng không ạ rất là dễ dàng và đơn giản để các bạn có thể mua hàng ở trên đây đó và sau khi các bạn mua hàng thì chúng ta chỉ cần chờ đợi uh, đợt mở bán KDG kết thúc và các bạn có thể rút ra ngay 25% à, lượng token chúng ta um, mua được và phần còn lại thì các bạn chờ đợi khi KDG niêm yết trên sàn giao dịch thì các bạn có thể rút ra và mình nghĩ là rút thẳng về sàn giao dịch có lẽ một cái lựa chọn ưu tiên hơn để các bạn một phát bán luôn đúng không ạ đó với KDG và với đợt uh, ờ, uh, à, IGO này thì uh, các bạn hoàn toàn yên tâm là đợt này thì chắc chắn là sẽ nít sàn nên là mua được ở cái mức giá hiện tại thì ờ, có lẽ là quá là hấp dẫn với một nền tảng game uh, uh, online thế này thì quá là ổn áp rồi Ok, uh, mình đã hoàn thành xong nội dung video review về dự án kinh đường Game với token KDC và cũng như là review cho các bạn về hệ sinh thái của KDC và những điều tuyệt vời nhất đến từ KDC. Hy vọng video sẽ cung cấp cho các bạn uh, những cái thông tin cực kỳ cần thiết để các bạn đánh giá và để các bạn lựa chọn uh, ờ, KDG, một lựa chọn mua IGO phù hợp cho các bạn và một dự án chắc chắn sẽ đi sàn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin chào và hẹn các bạn trong các video tiếp theo.